오늘 화장도 잘 먹었어요. 걔네하이띵하이띵 메이크업 하이띵마 고백 하이팅 어 하이너 홈라이 하이너 넵가마 엠빅마 어. 아 근데 오, 오빠 눈을 어디다 엄마 <laughs> 엄마라고? 아빠 근데 우리 bây giờ ăn hết rồi à? c h ư cái này không có nè cân mà tất cả cân 여러분 이제 게임을 하려고 준비를 할 건데 요거를 준비를 했거든요 이거 얼마 전에 저희가 산 거예요 요렇게써봤습니다 지금 지금 이게 진실 또는 도전입니다 이 안에 보면은 미션지가 있고요 이 미션지에 따라서 저희가 그대로 수행을 할 겁니다 못하면 벌주를 마시는 걸로 예 그렇게 하겠습니다 곰나이 우옹비안 예우 너컴 <laughs> ok 알았어 ba ơi 네 cái này là bia đây 50 50 50 어, 여러분 너무 무리하지 않겠습니다 우리 동생들이 또 해벨레 해벨레 하는 꼴은 또 제가 못 보겠습니다 그래서 적당히 게임 하도록 하겠습니다 걔네 못갈 남모이 네자 오늘 게임 할 방법은 어떻게 할 거냐면 여기 악어 악어 줘봐 악어 악어로 해서 악어로 해서 걸린 사람이 어, 이 질문지를 선택하는 걸로 하겠습니다. 어, 처음 해보는 컨텐츠라 재미가 있을런지는 모르겠지만 또 우리 하와 비가 컨텐츠를 기획했기 때문에 제가 전폭적인 지원으로 한번 해보도록 하겠습니다. 오빠, I'm so cái n 검, 늪, 뭐, 하이, 바. ba, 뭐, hai, ba. Cái này gì? À, sorry, k h i em sai. r ư ớ c đi. 어, 그래, 그래. 그러면은 1, 2, 3이야. 못, hai ba Em trước hả? Ờ em Em có sẵn Ủa em rồi hả? hai ba bốn bốn cây 웅디 웅디 웅디 Ôi mình tự chơi chính mình luôn Không được Không được Em cũng là một người mà Không được Không được Không Chơi mình đúng chơi với ai Không à. à. 야두 번째다 두 번째 오른쪽에 있는 사람 첫 인상 Sỏ Sỏ Tại sao sợ? Quê Không biết Chút xíu Sỏ Sợ chị Sợ quá 뿌린대로 거두는 거야 꿀렁 키지 rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi 아, rồi, rồi, 뭐 다, 다 그런 거지 뭐. Sợ quá 쪽멍 2연타입니다, 2연타. Đây đỡ đầu tiên Thử thách đầu tiên 뭔데? Nè là gì nè chị 입에서 입으로 주먹 넣기. Thôi em uống Em uống em uống Mẹ ly bia còn đầy chị hai người chưa uống mà 남모이, 남모이, 남모이. Ừ. 오 아, 세 번째. 라이 업. 예. 아, 불 끄는 게, 불 끄는 게 더 좋아. 아, 이거 왜 이렇게 쉬운 질문이야. 아, 아! 나 어릴 거요. 어제 테스트 했을 때 제가 많이 걸렸거든요. 아. What is the s u r p 아, 잘해. Cái này sao Được không? Không được Không phải đâu cái này Không cân tâm. Nó nó khó lắm chị Mày uống đi à. Say rồi Sắp kìa rồi đó Thấy ngon rồi đó Em. <laughs> 음, 음. Ủa 배가 안 걸리네. bia nó không sao không sao <laughs> không sao Đó, ờ, anh hiểu em ngực hay mông anh muốn hả nè hay hay cái hả một ở đây hay là ở đây anh thích cái nào hơn không phải tất cả hay cái hả không ở tới ở tới là một anh chọn một là ở đây hay là ở đây <laughs> ở đây oh. ừ. cái này ừ. ừ. ok em ngồi giống như mấy bà bắn cá rồi đó nè Sao mới làm mình làm màu vậy với ta em chọn một bài chọn đó Chọn cho em Ok <laughs> <laughs> Ờ. Cho anh. Uống đi. Anh ơi anh xem hả Ừ. uống đi Hay là uống ta Nên không ta Cái này là album của em nè Ừ. Bây giờ cái này là bia nè Chị Chị chọn cho em đi bây giờ em không chơi cái này Bây giờ Uống đi. À. Ủa làm vậy bắt đầu tính giờ chị Điện thoại tính giờ tính giờ 오, 이야. 하, 이거 뭐야 이거 이거 이거. 이거 뭐야? <laughs> 이거 뭐야? 야 여기 야, 야한 사진 많다. 오. 아니 너무 잘생겼어. 오 야한 사진 많다. 어 끝났어? 에이. 여러분 보물 창고입니다. 여기는 보물 창고예요. 하, 너 매력 있다. 아이 자식. Anh đã biết quá nhiều 음. Ai Ba cẩn ngừ. thận Em chỉ 아 아깝다 이렇게 찍어놨어야 되는데 저폰 <laughs> Đừng nữa nha trời Ừ. <laughs> Trời ơi Mở luôn á Anh giả anh báo rồi đây đây em Ô đê điều ba không một cây được không? Được, được, được. Tiếng biết không ừ. không biết. Ừ, Open đi. Mountain. Núi. Núi. <laughs> Mountain. <laughs> Outside. Out. À. Outside. Tất cả không có. Please. Please. Please. 아, 왜또 오른쪽이야? 좀 necessary 변화되긴 chung mong ăn ăn được không chưa đấy chưa 보겠습니다 어 Ồ chưa chưa chưa Ông ba rồi hả? ở ba rồi 비밀 Vậy là rồi đó Chứ bình thường là nó chưa rồi <laughs> Có có với nó rồi mới biết anh mà là coi anh là con trai mà ai đâu biết Ờ, đâu được ai biết được em đâu không biết ai tại sao được. Không xong rồi thôi tiếp tục đi nè Tiếp tục đi Nè, chị ba chị Ủa? 왜? 저 실망한 표정은 뭐지? 못됐다 하는 표정은 뭐지 저거? Em ốm nè Em ốm nè Vậy là rồi Rồi Ý sorry 좋은 얘기예요. 아니 근데 이거는 이거는 말 못하면은 인정하는 거잖아. 엠서냐 엠서. 감사. 감사 이런. Trời trời vậy sao ta Em kia này, cái này Cái này được, được Anh giúp em đi anh Nếu mà phập xuống thì em làm Anh nè, nè, nè, ngủ nè đó Không, không không phải em em em cái này em cái này Uống đi uống đi Uống à, đi. à. có lên Cố lên Uống đi 뭐야 빨리 줘봐 내놔 nhiên là em trong sự nhà chị được Đây đây Run đây lên đây được ờ ok Ờ, trời độc ác tàn nhẫn phù thủy Trời ơi đánh sướng tay quá à 이런 빈타이들 em hai chị 지금 뭐 하냐 니네 sao chị đối xử với em như vậy sống gì mà coi được Được chứ em bây giờ tôi sẽ nghiêm túc không đùa giỡn nữa 검 검 안돼 끝 걸렸어 em chọn cho chị nha được 이건 뭐야 너 이거 나중에 까먹는다 앵컴 nhỏ Uống sơ dạ uống đi chị 야 이거 이거 이거 uống đi chắc chắn 야, uống 이거 이거 까먹어 Thôi em uống Em chấp nhận uống 뭔지 알아 Trời ơi đi uống nhiều nhiều Năm 하, 하, 하. chúng ta muốn xem em muốn xem một con muốn xem hả Anh đi vô wow ba biến thái nhiều nhiều nha tất cả biết Wow. tất cả biết một ba biến thái luôn tất cả 하, mọi người 하. ba biến 아, thái 알았어 알았어 하 이거 뭐야 이거 어디 어디 있었어 어남 50 trời trời ơi cho em giam nè Sai rồi. sai rồi xạo nè 해무 갖고 와. tiếp chúc mừng Đây để ha anh được không không em không được em để em Ủa cái này cái này cái này cái này Kê <laughs> À có Tấu à <laughs> Em không uống Em đã uống quá nhiều rồi Đừng nha con, đừng có phọc nữa nha đừng. Không có nên chị, chị chọn đi nhất quyết phải là dê hả chắc chắn hùng mười đâu mà ai à, chị ha kiss là đúng rồi ừ. Khuôn ai là ai lỗ cái này không ý là chị gái nói bên trái chị gái không nhớ không biết trái nè bên phải nè uh, left, right, left right nè left trái nè đúng rồi trái nè come on in here nếu mà chị không muốn thì chị uống thôi thì cái mặt này thì cá không giỡn không giỡn không được vậy ờ. thôi uống đi không gì không gì cái này không, không chị sẽ chấp nhận chị trao đủ hôn cho em rồi có tôi sẽ đò trao đủ hôn mà cười vậy rồi sao được vậy thôi uống đi mà nội ơi <laughs> giờ chọn đi Trời đó giờ chọn đi em hay là bia Bia em <laughs> không bằng lon bia nữa nè em 컴티가 em là em không bằng một lon bia nè trời Ừ. ơi em nhỏ 얘들아 <laughs> 우리 이제 좀 체인지 어 오빠 내려갔다 올게 안 쏘기 ok 음. 자 게임을 바꿨습니다 지금 여기 에코도현장 롤레 게임이고 안본 깨네 빨간색 and 음? y e 옐로우 g 하지 하 먼저 싸 à c 오빠 어. 여기 여기다 하자 어, 하자 검 검득 검득 너는 첫 판부터 장난질 둘 <laughs> em khù rồi Oppa này người xấu ờ cái này được không nè 아이 he he he he Chú à đệ Chú à đệ 아니 근데 Nãy 뭐 trả lời luôn 부끄러울 게 cái đó 없어 chỉ có ngực với mông thôi 안 너희 컴싸 nè 저는 다리를 좋아합니다 다리 바다이 ờ lạ ha biến thái với nó hay vậy chị đàn ông, đàn ông thì họ thích ngực hay mông hay là mặt hay là sau đó nhưng mà Oppa thì thích thà đi nè À đây 안 안아 đúng rồi Nè 얘가 날 보고 있어 왜 sao cứ đâm vào người con ngựa vậy ta 쌤한 mình rất đâm phát ủa sao vậy hay vậy quá à? sao Hay vậy quá à. Chú à đệ 안 được không không Về chú à đệ không không được 오케이 알았어 em ghét ghét rồi <laughs> cái này em nói được em ngủ toilet ngủ ngoài biển ngủ sleep uh, on the beach sleep on 어? 미친 거 아니야? Ờ, ờ, trong toilet nữa không phải nữa toilet restroom toilet <laughs> đừng có mà nhảy lên nữa nha coi chừng tao ơi mẹ ơi 어? 컴, 컴, 컴. 어디서 이게? 어디서 이게? sao 떼떼. tôi không sợ chơi game thôi mà có gì đâu sợ Vâng ạ không sợ đâu sợ đâu diễn tả lại với mình bên phải ôi không được không được thôi bỏ đi em uống à, uống uống uống nhưng mà anh không uống Ô. em không được cái này em say mà nè em biết rồi em em uống một miếng mà uống thì uống thôi xíu em xỉn em ngủ trong toilet ngủ đi xíu nữa em ngủ trong xíu nữa em cho đêm ngủ không cả. được ở à, đây à, từ từ từ từ từ từ từ tiếng thái mẹ ơi Ừ. I hate Ôi. you Anh biết rồi. tại sao lúc nào cũng là telephone của em vậy 아까 봤어요. 엄청 많아요. được nhưng mà cái nào ta Một cây Không sao, em không sợ 어, 여러분 공개한답니다. 뜨거운 사진 하나를 공개한답니다. 기대해 주세요. 뭔데? Em đang xem 안 원생. Em đang xem Không biết 너무 많아. 그래, 뜨거운 사진 너무 많지. 아까 보니까 진짜 많더라고. Không uống, em uống nhiều rồi Em say á, em ngủ toilet á 어, 일단 보여줘봐. 오빠 먼저 봐도 돼? 안 씻는 거? 여러분 공개합니다 보이시나요? 이야 와 옷 섹시하다 Không sexy mà bình thường mà chút xíu 어, 섹시하다 어, Nhưng mà hot mà đúng không? 음. 어 뜨겁다 Hot đến chợ đúng không? Ngày mai con nào được không? Đáng yêu Ủa Mà nhảy lên nữa là xỉu luôn á 저는 어. 하 하. 하. 반응이 왜 그래? 뭔 반응이 이래? 자, 일단 네, 그렇습니다. 네, 제가 생각했을 때는 하가 좀 옷을 잘 입는다고 생각을 합니다. 나이스 아웃. Can I? Can I? 어? 아 실로야? 실로야 옷을 잘 입지 않는 사람 아 Can I? 오빠 uống đi Opa uống đi Can I? Opa uống đi 어, 예. Anh sai Ồ. rồi à, Em 어, em tổn thương mà 어 실로냐? 안, 안 Không hiểu broken 오빠 미안해, 미안해. 이렇게 뭐 아니요 trời nghĩ sao trời 사과할 건 사과해야죠. 미안합니다. 네. 아, 어디로 말씀드리죠. 안 덮어. 다음. 다음. 웅디, 웅디, 웅디, 웅디. 웅컴. trái tim khỏe đâu <laughs> uống rồi mà có gì đâu sợ Ồ. em không sợ chắc chắc ngủ toilet thiệt quá 어, 얘 목이 불었어, 목이. 알아요. 하, 하.